Kinh Simsapa Một thời Đức Thế Tôn trú ở Cô Sampi Tại rừng Simsapa Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa Rồi bảo các tỷ kheo Các ngươi nghĩ thế nào này các tỷ kheo Cái gì là nhiều hơn Một số ít lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay Hay lá trong rừng Simsapa Thật là quá ít Bạch Thế Tôn, một ít lá sim sapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng sim sapa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng tri mà không nói cho các ngươi. Nhưng tại sao này các tỷ kheo, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỷ kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích không phải là căn bản cho phạm hạnh hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, sự chấm dứt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là những điều mà ta đã thuyết giảng? Đó là bốn diệu đế gồm khổ đế là những điều mà ta luôn thuyết giảng. Đây là khổ tập là điều mà ta luôn thuyết giảng. Đây là khổ diệt là điều mà ta luôn thuyết giảng. Đây là con đường đưa đến khổ diệt là điều mà ta luôn thuyết giảng. Nhưng tại sao này các tỷ kheo ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng này các tỷ kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến nhàm chán, ly tham, sự tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy ta mới thuyết giảng những điều ấy. Do vậy, này các tỷ kheo, các ngươi cần phải nỗ lực để biết rõ. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt.